bây giờ đó là có vẻ có khách tới đông rồi nha cả nhà tiếp theo Mobiki ừ. Ừ. làm công ty hả ở nhà ở nhà qua đây ăn dạ em làm công ty à công ty hả rồi bên đây ra sớm nhưng không tăng ca sao dạ bữa nay em được nghỉ được nghỉ hả à được nghỉ lâu không nghỉ đi được dạ, ờ, nghỉ ngày mai làm á mai làm à, à bữa nay là lý do sao người ta cho nghỉ dạ em đi chích á à chích mũi ba luôn hả đúng rồi à anh cũng mới chích mũi ba nè dạ. mũi ba là cùng loại hay là khác loại dạ khác loại anh khác loại hả dạ. vậy là hai mũi trước là mũi gì mũi gì Bego mũi gì ấy. hả? Dạ. À, Bego là như là của thằng à, Mỹ hả? Yesarika, anh ấy Becher rồi tùm lum hết không biết Trung, Quốc á. À, Trung Quốc, Trung Quốc hả? Dạ. Em nghe nói chứ không phải vậy đâu, anh nhớ là của Mỹ á. Dạ. Chứ coi là o, Bio á là của Trung Quốc. Dạ, dạ. À, anh nghe nói vậy ừ rồi đi có hai bạn hay có ai nữa không mà có ly đấy dạ có hai người à à hai người hả à, à, dạ, à, ờ, à khói quá à dạ ừ. em lên, lớn chưa năm nay bao nhiêu tuổi rồi dạ, năm nay em 21 còn quê mình ở đâu bến tre bến tre hả dạ. Ờ, hai thường xuyên đến uh, buffet này ăn hoài không dạ đây lần thứ hai à lần thứ hai hả em dạ. thấy giá thành nó rẻ không vừa ăn không dạ cũng tạm ổn tạm ổn hả dạ. à vậy là mọi người hôm nay là hết 150 mấy ngàn 250 quên rồi 150 150 một vé hả dạ là như mấy ngày lễ với lại chủ nhật thứ bảy là như nó mắc hơn đúng không không cũng chắc cũng vậy ấy. À, không vậy hả em cũng qua ngày à, cuối tuần ấy à anh nghe nãy anh nghe nói là nó lên hơn như mười mấy ngàn á gì được giặt giá gần tết nó lên á dạ. à, không biết có vậy không đồ đồ ăn phong phú ngon ha tươi ha dạ. em cứ ăn bình thường tự nhiên đi cho video nó đẹp đúng không cứ ăn bình thường đi ừ, đây là bạn gái hay là, là vợ dạ bạn gái à. bạn gái hả à quê mình là miền tây à miền tây hết luôn à đâu ờ, người miền trung người miền tây ok hả bé này là người miền trung là tỉnh nào quảng ngãi hả à anh có ông cậu ở chỗ đức phổ á à hai đứa làm chung ờ, cho tổ truyền luôn hả hay là khác dạ riêng công ty à riêng công ty hả dạ. à là quen nhau ở phòng trọ hay là sao ở căn trọ hả à ờ, khó nói à được mấy năm rồi lâu chưa hay mới đây vài tháng vài tháng ở ờ, kể nó tình cảm mà cuộc sống mà ai cũng vậy thôi ồ muốn ớt ớt nướng rất là thơm ha lật lên hình như anh có vẻ cháy rồi đó ừ, ừ. vậy ăn mới ngon ha ăn buffet là tính ra nó hợp lý hơn cái ăn các quán ngoài đúng không ta dạ, đúng rồi. À, giá thành nó rẻ mà nó ngon ha chất lượng hơn đây có thể ờ, tùy chọn ừ, tùy chọn các món đúng không dạ, đúng. Ừ. À, đây phong phú nè mốt có em bé cho vô đây chơi là vui nè ha ừ. ngay cái điểm này hay nhá hấp dẫn ghê đây nó khí hậu nó cũng ờ, an hòa rộng rãi thoáng mát đúng không ừ, nó thoáng mọi người đi vô nó dễ hơn nhiều ừ. em dịch vừa rồi công ty có hỗ trợ gì được không có nghỉ bao nhiêu tháng hay là làm suốt trong công ty luôn dạ nghỉ được 3 tháng anh. nghỉ được 3 tháng hả dạ à, rồi ờ, có hỗ trợ cho mình chút đỉnh nào không dạ hỗ trợ đồ chút à hỗ trợ chút vậy dạ à là, là, là, hình như là được triệu rưỡi chứ hả dạ đúng rồi còn có cái cái gói hỗ trợ mà 800 đó em có được hưởng không dạ không à 800 là không được hưởng à 800 không có hả anh nhớ lần sau là được 800 á người nào cũng được 800 á mà dạ sao là mình không có không có à lạ kỳ ha à, em cứ ăn uống bình thường đấy ăn cho nó vui để mai mốt nữa là mình lên kênh mình coi cho đẹp ừ em về em bật cái kênh uh, Minh Pro Bình Dương á à, là sao cái cái kênh của mình đây mình sẽ coi video của mình ha cho nó vui ừ lên nước quê mình lên đây làm đông có anh chị em gì gần không dạ nhà ở đây nhà em đây luôn hả dạ ồ anh cũng hộ khẩu đây nè là ở thái hòa luôn hả dạ em ở bên củ chi á à củ chi hả à, củ chi anh có người bạn ở chỗ ờ, gì đâu quỳnh ta Anh giang tây anh có chỗ ngay, ngay, ngay tăng quy á anh có bạn ngay ngã ba tăng quy á đây nè cái này bên đỉnh cũng có tăng quy có chi nhánh bữa nè dạ đúng rồi à, dạ, ờ à, nhánh bữa nè quay lên ờ à, đó người bạn bên đó làm này luôn nè làm cái ờ, cái cái búp bê này luôn nè ừ. bên bển thấy đông lắm mà em tham vui qua đây chứ bên bển cũng công ty xí nghiệp nhiều mà dạ bạn gái ở đây bạn gái ở đây luôn hả à góc qua đây luôn hả ở phòng ở đây phòng ở đây à thì ra là vậy thì kệ đi cho nó vui quá sao đâu ăn vừa miệng không em gái ngon không chất lượng không ngon hả à mọi người vô xem ủng hộ nha ừ, và giờ ủng hộ cho cặp đôi này đẹp đôi nha nay đến cuối năm nha hoặc là qua năm nha được thuận buồm xuôi gió nha ừ rồi tụi em có cửa hàng gì đến tương đến, tương lai không <laughs> chị này cũng có nói anh dạ khó nói không hứa trước được không dạ. nhưng mà cố gắng ha hai người dung đắp mà cái gì cũng vậy mà tình yêu sẽ nó sẽ vui hơn rồi rồi cảm ơn nhiều nha hẹn lại video sau nha dạ. ừ, cảm ơn em rồi cảm ơn em nha đã à, trò chuyện nha rồi rồi, rồi cảm ơn nhiều nè chúc ăn ngon miệng nha rồi chúc sức khỏe hai bạn nha ừ, ăn ngon miệng nhất phước phim và những người thưởng thức ở um, búp bê của Mỹ Phước 2 đến với kênh Minh Nguyễn Bình Dương và Minh Bà Rồ. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Ừ. Và à, cả nhà yêu thương kênh của Minh Nguyễn. ta sẽ đăng ký dưới video có một lượt đăng ký. Ta sẽ ủng hộ cho một lượt và đăng ký thành công chúng ta nhận được những video clip mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn phí nha cả nhà à, đây là những tiếp viên và những phục vụ rất tận tình để chuẩn bị các khách hàng giờ đã tầm 17 ờ, giờ mấy à, là 5 giờ mấy của buổi chiều khách hàng đã đến uh, chuẩn bị rất là đông bên ngoài đã gửi xe và nhân viên đang tấp bật chuẩn bị ừ. trang trí rất là thoáng đãng đẹp mắt nhìn rất là khung cảnh rất là vui ừ, có rất là hay cả nhà ừ. những ờ, thực khách đang ờ, tới và chuẩn bị đang ờ, lấy thức ăn và đưa vô bàn ngồi ừ, rất là khẩn trương và vui nhộn sau một ngày làm việc ừ. cảm ơn cả nhà đã yêu thương nha dành thời gian quan tâm theo dõi vàng về video sau Thanh Kiều cảm ơn và hẹn gặp lại bye bye